Bây giờ chúng ta sang cái bài tiếp theo nói về năm cái giới của người Phật tử tại gia. Cái này ở đây Phật nói không phải chỉ như là Thầy truyền giới. À, chúng ta sẽ đi vào bài kinh này. Một thời Đức Thế Tôn đang đi bộ hành giữa dân chúng ở Magadha. Các vị nam cư sĩ ở làng Patali đi đến đảnh lễ và bạch Đức Thế Tôn rằng kính mong Thế Tôn trú ở giảng đường của, của làng con. À, ngày xưa dân họ khi họ biết đến Phật họ hay lắm là mỗi làng tự cất lên một cái giảng đường để nếu mà Phật hay là chư tăng đến đấy có nhân duyên là thỉnh các ngài vào cái giảng đường ấy rồi kéo toàn dân ra đấy để nghe giảng nghe không hay như vậy đó, đó. Dạ bây giờ mình thì mình thì có cái nhà sinh hoạt cộng đồng wow. nhưng mà nhà sinh hoạt cộng đồng bây giờ thì chưa được phép để giảng phật pháp ở đó <laughs> được phép phải được phép của chính quyền đó thế nhưng mà thời đức phật là những cái làng mà quê mà đã biết đến phật biết đến chúng tăng là họ dựng một cái giảng đường lên Để, ở trong làng có một cái giảng đường hễ mà chư tăng hay chư phật mà đến ấy, đức phật đến là họ thỉnh các ngài vào đấy và kéo dân ra đây để nghe giảng pháp thế thì dân chúng ở cái làng patali này à, gặp được phật và họ mới thỉnh là thỉnh thế tôn chú ở giảng đường của làng con ở cái địa phận của họ đức thế tôn im lặng nhận lời rồi khi đến giảng đường ngài bảo các vị nam cư sĩ ở làng patali thế này này các gia chủ có năm điều nguy hiểm cho người phạm giới có năm điều nguy hiểm cho người phạm giới nha thế nào là năm năm điều đó thế này ở đây này các gia chủ người phạm giới do nhân duyên phóng giật ấy nên bị hao tổn mất tài sản lớn nha không đấy các quý phật tử chúng ta do cái nhân duyên phạm giới cho nên nó hao tổn mất tài sản lớn một người tu tập đã lĩnh thọ giới pháp của Phật mà phá rồi phạm một giới, phạm giới rồi còn phá giới nữa. Cái chữ phạm với chữ phá nó khác nhau một chút. Phạm ấy là có thể do mình không đủ năng lực, không đủ sức mạnh để giữ gìn cho nên phạm. Còn phá là biết rồi nhưng mà cố phạm, cố phá, không sợ. ui rồi thọ giới thì thọ chứ, vấn đề gì, phải không? Đấy gọi là phá. Cái người cố tâm phá đấy thì cái báo nó nặng hơn cái người phạm Đó. thế thì cái duyên ấy, phóng giật như thế cho nên là hao tổn mất tài sản lớn đây là điều nguy hiểm thứ nhất nha cho nên cái này các phật tử nhớ muốn giữ tài sản của mình cho nó bền thì phải chăm giữ giới nghe không? đừng để cho mình phóng giật buông lung mà phạm vào giới phá giới thứ hai người phạm giới thì bị tiếng xấu đồn xa đây là nguy hiểm thứ hai cái người phạm vào giới rồi thể nào rồi tiếng xấu nó cũng sẽ đồn xa nghe không ở đây thì thầy nói không phải là tại gia phật tử đâu mà kể cả chư tăng phạm vào giới rồi thể nào rồi người ta cũng đồn xa ừ. thứ ba người phạm giới khi đi đến hội chúng nào đều đến với tâm trạng sợ hãi đây là điều nguy hiểm thứ ba một người mà đã phạm vào giới rồi thì khi đi đến một hội chúng nào đó thì cái tâm nó thường hay sợ hãi nó không được an ổn vào trong chúng là tâm không an ổn đấy còn cái người mà người ta tâm người ta không phạm giới người ta không phạm cái tội nào thì người ta đi đâu người ta cũng bình thản an lành còn mình có phạm giới thì tâm mình nó không an ổn đấy mình đến hội chúng nào mình không an ổn Nhất là ở đây Thầy nói vào hội chúng chư Tăng mà thanh tịnh. Một vị mà Tăng mà phạm giới mà vào cái hội chúng chư Tăng thanh tịnh là vị này rất sợ. Không phải là cái gì mà tự sao? Tự cái tâm mình nó sợ hãi. Đó. Do cái năng lực của giới đức nó làm cho mình sợ hãi. Đó. Làm cho mình sợ hãi. Chứ không cái chuyện gì lạ cả. Đó. Rồi chúng quỷ thần nữa ừ. làm cho mình sợ hãi chứ còn người ta mà giữ được giới tốt thì người ta chẳng sợ gì cả người ta rất bình thản thì phật nói đây là cái điều nguy hiểm thứ ba người phạm giới khi chết thì tâm trí bị si ám đây là điều nguy hiểm thứ tư cái người phạm giới người phá giới đến khi chết tâm trí tự nhiên nó tăm tối nó si ám nó không sáng suốt được nghe thế người mà có trì giới tốt thanh tịnh thì đến khi chết tâm rất sáng suốt thế còn người mà phạm giới thì tâm sẽ tối tăm si ám Đấy. trong bài tựa của giới kinh ấy à, người mà phạm giới khi chết lòng sợ hãi tự nhiên nó sợ hãi tự nhiên sợ hãi ở đây thầy muốn nói tức là sao người này trong khi sống vào phạm giới mà không biết sám hối không biết sửa đổi tất nhiên không phải nói như thế là chúng ta từ ngày chúng ta thọ giới chúng ta không phạm chúng ta có thể phạm à, đã bị phạm nhưng chúng ta biết sám hối biết ăn năn và biết sửa đổi nó khác còn người này phạm phá phạm không ăn năn, không sám hối, không sửa đổi, thì người này đến lúc chết lòng sẽ sợ hãi. Đến lúc chết tâm sẽ si, si ám, tối tăm. Vì cái nghiệp nó đến nó che, không thể sáng suốt được. Rồi, người phạm giới khi mạng chung, tức là khi chết, sẽ bị sinh vào ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đây là nguy hiểm thứ năm người phạm vào giới rồi đến khi mệnh chung bỏ thân xác này bị sinh vào ác thú đọa xứ hoặc vào địa ngục à, đây là điều nguy hiểm thứ năm chắc chắn người này bị vào chỗ đó à, phạm tội không sám hối giữ để trong tâm che giấu nghe không che giấu à, không phát lò sám hối, không sửa đổi, thì người này chết là đọa. Mà đọa có thể xuống địa ngục. Đấy, kinh thưa đại chúng. Cho nên, ấy, đa phần ấy, chúng ta ở trần gian này, nếu không tu tập, thì chết đa phần là đọa. Để mà đủ cái, cái duyên phước tái sinh làm người, ít nhất phải trì được năm giới à, trì được nam giới mới được đủ cái phước duyên để tái sinh cái đủ nhân duyên đấy để tái sinh làm người à. thế còn ở đây chúng ta tại sao mà cũng có những người là người mà mà họ lại tệ hơn cả con vật là vì người này đã trả hết nghiệp của thú vật mới đầu thai làm người có một dạng là hết nghiệp loài thú tái sinh lên làm người Thế còn chúng ta đang là kiếp người này này, mà để được sinh làm người trở lại thì phải biết tu tập năm giới, giữ gìn năm giới, chứ không mình lại đọa. Không mình lại đọa. Nghe không? Đấy, nó như vậy. Đấy, trong cái trang website của chùa mình đấy có cái câu chuyện mà cái ông lão này bảy mấy tuổi đấy, chết đọa làm con lợn ở trong tỉnh gì đấy. Đó, con lợn này nó về hình như là thầy đọc trong đấy hình nó hình như có, có, có biết hút thuốc lá đấy sao ấy. thế rồi con ông là nó, nó, nó làm cả chiếu nệm cho con lợn nó nằm bình thường nó vào nó nằm bình thường y như ông bố ấy. lúc ở, ông còn sống thế giờ đại chúng giờ cái trang website chụp mình ra những câu chuyện luân hồi thấy đấy nó rõ như vậy đọa là cho nên chúng ta chết rồi chúng ta đọa rất nhiều. Không phải bỗng dưng mà Phật thuyết cái bài kinh là đất ở móng tay. Đức Phật nói là cái số người ở trên nhân gian này này chết rồi đọa xuống nhiều như đất ở đại địa. Còn cái người mà tái sinh trở lại làm người ít như móng tay, như đất móng tay thôi. Đấy. Thì chúng ta khó không? Rất khó rất khó thế còn số lượng những người từ các cái ác thú hết nghiệp tái sinh lên làm người rất là nhiều nhất là thời mạt pháp này của chúng ta từ ngã quỷ từ địa ngục từ súc sinh nó mãn cái nghiệp ấy đấy, trồi lên làm người nhưng mà cái tính cái tính thú cái tính gì ngã quỷ nhiều lắm để chúng thấy không nhất là thời mạt pháp này rất nhiều cho nên cái phẩm chất của con người bây giờ nó kém hơn ngày xưa là vì sao vì từ cái đẳng cấp rất thấp mà tái sinh lên làm người Đó. thì làm sao được thì làm sao mà họ tốt ngay được Đây chúng ta thấy không này các gia chủ có năm điều lợi ích làm cho người giữ giới thế nào là năm ở đây này các gia chủ người giữ giới do nhân duyên không phóng dật nên được tài sản lớn đây là lợi ích thứ nhất cái người sống ở trên đời không phóng dật thì người ấy có cái duyên phước để sẽ được cái tài sản lớn nghe không có duyên phước rồi sao nữa người giữ giới tiếng tốt sẽ được đồn xa cái người có giữ giới cái tiếng tốt của họ sẽ được đồn xa người giữ giới khi đi đến hội chúng nào đều đến với tâm trạng không có sợ hãi đây là cái điều lợi ích thứ ba cái người có giữ giới họ đi đâu họ cũng bình thản không sợ gì cả người giữ giới đến khi chết tâm trí không bị si ám đây là lợi ích thứ tư người giữ giới khi mạng chung được sinh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, đây là lợi ích thứ năm. Đấy, Phật nói người giữ giới khi chết ấy, họ được sinh vào những cái chỗ tốt hoặc lên cõi trời hoặc tái sinh trở lại người. Sinh, tái sinh trở lại người. Đấy. Đấy là năm cái điều lợi ích của việc trì giới. Thì kính thưa đại chúng, qua cái phẩm cư sĩ này Đức Phật nói rất kỹ về bổn phận của người Phật tử tại gia, người cư sĩ tại gia. Chúng ta là một trong tứ chúng của Phật. Nghe Chúng ta ở ngoài, chúng ta hộ trì cho Phật Pháp. Chúng ta cũng đem Phật Pháp vào trong cuộc sống. Chúng ta cũng là đại diện. Wow. Thì chúng ta phải thực hiện cái bổn phận người Phật tử tại gia cho nó đầy đủ. Nếu ai cũng biết suy nghĩ điều này thì chắc chắn là Phật Pháp của chúng ta rất là hưng thịnh. Và xã hội là tin tưởng, xã hội tin tưởng. À. Và chúng ta như vậy, chúng ta là hoa sen, là viên ngọc trong hàng cư sĩ. Nghe không? Là trong hàng cư sĩ. Thì kính thưa đại chúng, à, Đức Phật cũng rất đặt rất nhiều những cái niềm tin, cái kỳ vọng vào hàng Phật tử tại gia vì phật tử tại gia là cái đệm để tiến tới cái hàng xuất gia thường thì bao giờ cũng thế là người thế gian rồi quy tam bảo làm người phật tử tại gia rồi từ người phật tử tại gia tu học giáo lý phật rồi chúng ta xuất gia à, tu hành cái con đường tu học phật thông thường là đi cái con đường như vậy cho nên ấy, cái đội ngũ phật tử tại gia như thế rất là quan trọng à, rất quan trọng chứ không phải thường đó. Bao nhiêu những cái Phật sự lớn lao chúng ta đều là Phật tử tại gia, đứng ra lo lắng đóng góp hết cả đấy chứ. Tới đây là chuẩn bị đại hội à, cái lễ Vê Sắc, đại lễ Vê Sắc thế giới tổ chức Việt Nam mình thì cũng là các quý Phật tử đóng góp thôi. Nghe không? Để tổ chức cái đại lễ này. Các cái hoạt động. Thì kính thưa đại chúng, à, Đức Phật rất chú trọng cái giáo lý dành cho người phật tử người cư sĩ tại gia rất nhiều Đó, có những cái bộ kinh những bài kinh dành riêng cho người phật tử tại gia tu tập Đó. thế thì qua cái phẩm cư sĩ này quý thầy rất mong các phật tử thấy được cái bổn phận cái vị trí của mình ở trong trong ngôi nhà phật pháp để các phật tử cố gắng gìn giữ và rồi mình phát huy cái phẩm chất đạo đức trí tuệ của mình để làm cho Phật Pháp được à, đi sâu vào trong tất cả mọi tầng lớp nhân dân xã hội và làm cho à, xã hội của chúng ta ngày càng được tốt đẹp và thấm nhuần giáo lý của Phật. Kính chúc đại chúng luôn luôn tinh tấn. A Di Đà Phật.